Thiết Cuba xin chào tất cả các anh em yêu quý nha Hôm nay phải che cái mặt đi anh em ạ Bởi vì sao? Bởi vì sao thì rất là nhiều bạn biết rồi đúng không? Bởi vì mình có cái mụn ở ờ, mép anh em này Đấy anh em thấy không? Đấy Nó toát lên cái vẻ xấu dai của mình Bình thường là mình rất là đẹp dai luôn ý anh em ạ à. Thì cái video này theo yêu cầu của rất là nhiều bạn bảo mình là Cái ứng dụng ơn ha Đây anh em này Nó có tên là ơn ha các bạn nhé ơn ha nó có rút tiền được không và nó có kiếm tiền miễn phí được không thì tôi xin trình bày luôn là app này hiện tại mình vẫn đang kiếm tiền miễn phí và miễn phí 100% nó có thể là kiếm tiền bằng cách đầu tư đầu tư là mình nạp tiền và mình chơi game nhưng mà cái, cái các bạn chơi game ấy nó sẽ có cái trò chơi là màu dự đoán này như kiểu dự đoán cực vui anh em ạ nhưng mà hiện tại là mình có 4.000 này nhưng mà khi mà tham gia trò chơi này thì cái, cái tỷ lệ rủi ro tỷ lệ các bạn thua nó rất là cao nên là mình hướng dẫn anh em trong video này thì mình ưu tiên các bạn là các bạn kiếm tiền miễn phí cho mình một số bạn bảo mình là uh, rút tiền đi Trước khi mình hướng dẫn các bạn kiếm tiền miễn phí với ứng dụng này tôi sẽ thực hiện rút tiền cho anh em xem Đây này, tiền thưởng của tôi là 428.000 đồng Rút tiền thưởng các bạn nhé, rút tiền thưởng này Các bạn sao là mình sẽ rút tiền vào ngân hàng Vietcombank nhá rút tiền vào tài khoản ngân hàng một cái điều mình rất là thích với app này đó là cái min rút cái min rút nó chỉ là 52.000 đồng thôi tức là 50k anh em ạ ôi rồi mà để mà kiếm 52k với app này nó dễ lắm anh em nó cực kỳ dễ luôn bây giờ ấy uh, bờ, bây giờ mình sẽ rút số tiền là 300.000 đồng 123 rất là nhanh các bạn quan sát này à, rút tiền Đấy, rút tiền thành công Sau khi rút tiền ấy, thì mình còn 128.000 đồng các bạn ạ Ở cái nền tảng này thì rút tiền nó nó không về ngay đâu Nó không về ngay đâu anh em ạ à, Mà mà nó khoảng độ vài tiếng mới về tài khoản của mình Vậy làm sao để mình có thể là kiếm tiền với app này Đúng không? Kiếm tiền miễn phí đấy anh em ạ Anh em nào ấy mà chưa kiếm được 50k miễn phí với app này thì nhanh tay nha, link tải ứng dụng các bạn chỉ cần tải app các bạn đăng ký tài khoản cái là nhận ngay phần quà 3.000 đồng miễn phí và làm sao để mình có thể là sử dụng 3.000 đồng này để ý sẽ có phần ví của tôi ơn ha sẽ có hai ví đầu tiên là ví thưởng thứ hai là ví các bạn chơi game được chưa ví chơi game là các bạn cần làm tiền và cái ví ra này các bạn cũng có thể rút tiền được chưa đấy rút tiền này cũng là cái min rút 52.000 đồng anh em để ý là hiện tại là mình chỉ còn 4.000 đồng trong ví chơi game thôi bởi vì mình không chơi mình chơi toàn thua thôi nhiều bạn ấy bảo là anh Cube ơi anh anh anh anh anh anh anh nạp tiền vào anh chơi thử đi mình nạp tiền vào mình chơi thử toàn thua thôi tức là nó có rủi ro có ván thắng có ván thua nhưng mà nó sẽ có rủi ro được chưa chứ không ai bảo là 100% là thắng không không ai dám khẳng định như vậy chưa nếu mà khẳng định 100% thắng thì ai người ta dám dám mở game ra cho anh em chơi đúng không nó phải có rủi ro đây các bạn quay ra này đấy phần nạp tiền này thì mình sẽ không hướng dẫn chưa? không hướng dẫn nạp tiền thì có min nạp là 60k bản thân mình thì mình cũng đã làm cho anh em xem rồi và mình chơi thì toàn thua rồi toàn thua thì không phải nói phép toàn thua đâu tức là mình đen gọi là mình đen các bạn để ý để mà kiếm tiền miễn phí các bạn vào cho mình phúc lợi này. trong phần phúc lợi này thì nó sẽ có phần điểm danh hàng ngày nếu mà anh em chơi miễn phí các bạn chỉ cần điểm danh thôi điểm danh hàng ngày là các bạn cũng nhận được tiền nhá đấy ngày nào các bạn cũng điểm danh đồng ý này Ngoài ra nó sẽ có phần là gói màu đỏ hàng ngày Lấy click vào đây Tham gia nhóm Telegram để nhận lì xì hàng ngày các bạn nhé Đây là hai cách để các bạn kiếm tiền miễn phí hàng ngày Và ngoài ra còn một cách nữa các bạn vào cho mình phần mời gọi Trong phần này cái tiền thưởng các bạn này cái tiền thưởng này ấy, là các bạn tham gia cái sự kiện là ơn ha đặc quyền đại lý sự kiện này kiếm tiền miễn phí 100% anh em quan sát đây là super super 2 này mời người dùng nhận tiền mặt ngay lập tức tức là các bạn mời người dùng các bạn nhận được ngay 1.000 đồng miễn phí 1.000 đồng miễn phí các bạn nhá đấy tức là chỉ cần là chơi miễn phí thôi các bạn chia sẻ cho bạn bè khi mà họ đăng ký tài khoản là họ nhận được 3k còn các bạn nhận 1k miễn phí mình chơi miễn phí 100% mình không cần phải làm đúng không không ai khuyến khích anh em nạp tiền cả đấy nạp tiền vào cái ờ, nền tảng này thì cái rủi ro nó sẽ có chứ không phải là không có chứ rủi ro nó sẽ có bây giờ mình sẽ mình sẽ cho anh em xem cái phần là sao chép link này đấy sao chép link nhá sao chép cái liên kết này và chia sẻ nó qua Facebook qua Zalo qua Telegram như vậy thôi nó cực kỳ đơn giản đây là một cái ứng dụng ơn ha rất là nhiều bạn hỏi mình là nó có kiếm tiền miễn phí được không thì nó luôn là nó có kiếm tiền được rút lốt tiền thưởng này bây giờ rút lốt số tiền là 120.000 đồng 120 123 đấy rất là nhanh rút tiền vậy là xong sau khi rút tiền là mình còn 8.070 đồng hơn 8k thôi nha mọi ạ hơn 8k thôi tại sao nhiều bạn lại bảo mình là không rút tiền về Vietinbank các bạn nên nhớ là nếu mà anh em liên kết tài khoản ngân hàng sai ấy, rút tiền nó không được đâu nó sẽ báo lỗi à, hiện tại là mình có 4.000 đồng đúng không đây trang chủ này à, màu dự đoán này tôi sẽ chơi thử một ván cho anh em xem đây dự đoán cực vui nó kiểu như là dự đoán cực vui anh em ạ đây anh em quan sát là bây giờ mình sẽ chọn màu xanh được chưa là hết giờ rồi đây là cái rủi ro nó sẽ có không ai dám khẳng định là các bạn chơi game được thắng cả cái rủi ro nó gọi dự đoán mà anh em hiểu không gọi là dự đoán cực vui mà anh em đấy đặt mua thành công màu xanh không biết là nếu mà nó về màu xanh thì mình sẽ được được được tiền còn nếu không về màu xanh thì sẽ mất tiền anh em hiểu đơn giản như vậy cho mình vừa đặt đặt ba 000 đồng hiện tại số dư của mình là 1.874 đồng anh em ạ nó cũng mong nó sẽ về màu xanh như kiểu dự đoán cực vui anh em biết cái trò dự đoán cực vui chưa cứ dự đoán đúng là có tiền mà dự đoán sai là mất tiền của thế thôi cực kỳ đơn giản không gì khó cả đó là chúc mừng bạn nhận được 5.880 đồng tức là tức làm sao tức là mình vừa dự đoán đúng màu xanh rồi bây giờ mình tiếp tục mình dự đoán màu xanh tiếp 6.000 đồng đấy anh em ạ à, 6.000 đồng nhá hiện tại số dư của lại là 1.754 đồng tức là đúng vậy dự đoán đúng thì sẽ có tiền mà dự đoán sai thì sẽ bị mất tiền có thế thôi ờ, nó có sẽ có rủi ro rủi ro 50 50 nên là tôi cũng mong muốn rằng anh em chơi miễn phí các bạn chơi miễn phí từ sự kiện là ơn ha đặc quyền đại lý anh em chia sẻ bạn bè à, một người là được 1k anh em nhé ôi giời chúc bạn may mắn làm sau đấy cái này, hết tiền luôn Đấy, hiện tại là mình còn 1.754 đồng hơn 1.000 thôi rất là rất là rất là rất là rất là nhanh mất tiền nhỉ yeah. đây clip này có lẽ chia sẻ như vậy thôi còn nhiều anh em bảo mình là ứng dụng nào mà kiếm thẻ cao nhanh nhất trong thời điểm này xin tâm sự luôn tâm sự luôn đó là Muji các bạn ạ Buji thì hầu như là 100% các bạn đang xem video này của mình các bạn đã đổi thẻ càng thành công rồi nha các bạn đã đổi rồi các bạn nhé đây các bạn quan sát này hiện tại là mình còn 74 triệu điểm nó tương đương với cả 576.000 xu à quên 576.000 Việt Nam đồng nhìn nhìn nó nhiều điểm như vậy thôi nhưng mà nó được ít tiền lắm hiện tại tổng thu nhập của mình là 1 tỷ 072 triệu xu nhưng mà thực ra thực ra quy đổi ra tiền mặt nó chỉ là nó chỉ là ờ, gần 8 triệu Việt Nam đồng thôi rất là ít đúng không và phần đổi quà cho mình các bạn có thể đổi thẻ cào điện thoại một số bạn ấy không có phần đổi thẻ cào các bạn này có phần rút tiền mặt về tài khoản PayPal vậy thế mới tài chứ mình thì mình lại không có phần rút tiền mặt mình toàn đổi thẻ cào thôi mình mình thích đổi tiền mặt hơn là thẻ cào vậy thế chứ lại nhưng mà thôi các bạn ờ, rút tiền mặt cũng được các bạn rút PayPal cũng được anh em nào vậy mà các bạn rút được PayPal các bạn có thể là bán PayPal cho mình mình thu mua một đô là 20k được chưa một đô là 20k nhá các bạn đừng có ngại đừng có đừng có lăn tăn nhiều anh em bảo bảo mình là các bạn không biết rút tiền PayPal nếu mà không biết thì rút tiền từ PayPal của mình rút trực tiếp về tài khoản PayPal của mình mình vẫn trả các bạn là một đô là 20k nhá các bạn thích lấy thẻ cào điện thoại cũng được thẻ game cũng được mà tiền Momo ATM được hết chỉ cần các bạn kiếm được tiền tôi sẽ quy đổi cho anh em anh em yên tâm clip này chia sẻ như vậy thôi anh em nào mà muốn mình review với nền tảng nào có thể là comment tên app dưới video này các bạn nhé